và giá của token hiện tại đang là 0,029 đô này rồi và dự án này được audit tức là kiểm toán bởi Certic và Slomit nha là những bên cực kỳ uy tín rồi tiếp theo kéo xuống tiếp này thì là tổng airdrop ở đây sẽ là ăn chia 1 triệu 730 nghìn đồng token Pando ha và số suất trao thưởng ở đây sẽ là 2.000 slot nha cũng như các bạn có thể quan sát thấy này là participant tức là số người tham gia hiện tại đang là hơn 1 triệu 7 người tham gia rồi nha thì đối với airdrop này các bạn sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản thôi nha như là thêm Pando vào danh sách yêu thích ở trên CoinMarketCap này cũng như là follow theo dõi tài khoản Twitter của Pando này rồi tham gia vào nhóm Telegram của Pando cũng như là subscribe đăng ký kênh YouTube rồi like thích fanpage Facebook của Pando hay là follow theo dõi tài khoản Instagram và cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví ERC20 tức là Ethereum của chúng ta nha cũng như là các bạn nhớ hoàn thành nhiệm vụ là like và retweet lại bài đăng được ghim này cũng như là tag ít nhất ba người bạn và sử dụng hashtag là Pando Web 3.0 nha Ok ngoài ra các bạn quan sát này là khi mà chúng ta hoàn thành airdrop này chúng ta có cơ hội nhận được 865 đồng token Pandora đó thì để tham gia airdrop các bạn nhấn vào join zip airdrop này ok thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành thêm bando vào danh sách yêu thích của chúng ta trên CoinMarketCap nha các bạn nhấn vào add to wallet này ok như vậy mình đã thêm thành công và mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên nha tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của CoinMarketCap nha các bạn nhấn vào follow này Ok thì đây mình đã follow rồi Mình quay trở lại ha Nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án nha Các bạn nhấn vào follow software Pando này Ok ở đây các bạn sẽ nhấn vào follow theo dõi này Rồi quay trở lại ha Như vậy là mình đã hoàn thành xong 3 nhiệm vụ đầu tiên Tiếp theo nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Facebook của CoinMarketCap nha Các bạn nhấn vào follow CoinMarketCap này Ok thì đây mình đã làm rất nhiều các dự án trên CoinMarketCap nên mình cũng đã like thích fanpage rồi nha đó các bạn nhớ like thích ở đây này sau đó bạn quay trở lại ha rồi tiếp theo nhiệm vụ thứ năm là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Facebook của dự án nha các bạn nhấn vào follow Pando Software 1 này Ok kế tiếp các bạn sẽ nhấn vào theo dõi này cũng như là nhấn like thích fanpage này rồi quay trở lại ha tiếp theo nữa là nhiệm vụ thứ sáu là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản YouTube của dự án nha các bạn nhấn vào follow Pando Software này kế tiếp các bạn nhấn vào subscribe đăng ký này cũng như có thể bật thêm nút chuông thông báo luôn nha rồi quay trở lại ha nhiệm vụ kế tiếp là chúng ta sẽ hành join tham gia vào kênh telegram của CoinMarketCap announcement nha tức là thông báo CoinMarketCap đấy các bạn nhấn vào join telegram này ok thì đây mình cũng đã tham gia rồi mà nào chưa tham gia các bạn nhấn vào join channel góc dưới màn hình nha mình sẽ quay trở lại này và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành join tham gia vào kênh telegram của dự án nha các bạn nhấn vào join telegram này kế tiếp nhấn vào join group của góc dưới màn hình này rồi quay trở lại ha ok như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ nha kế tiếp các bạn sẽ nhập địa chỉ ví nc20 tức là ethereum của chúng ta nha như ở đây thì mình sẽ lấy địa chỉ ví nc20 của mình trên ví metamask ha thì chưa thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng ERC20 Ethereum trên ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng comment đầu tiên được ghi ở phần mềm ha. Ok các bạn nhấn vào đây để sao chép này. Sau đó dán vào đây ha. Rồi kế tiếp nữa các bạn sẽ nhập username tên người dùng tài khoản Twitter nha. Đó, các bạn nhấn vào profile trên hồ sơ này. Sau đó các bạn qua sang này, a cộng a sẽ là username tên người dùng của mình nhá. Các bạn bôi đen này, sau đó sao chép này. Rồi quay trở lại này và dán vào đây ha. Rồi bước kế tiếp các bạn sẽ nhập username tên người dùng tài khoản Facebook của bạn nha Các bạn quay trở lại Facebook này, sau đó nhấn vào mục tên avatar này. Các bạn qua sang này, Giang Hoàng 1705 là username tên người dùng tài khoản Facebook của mình nhá. Hoặc các bạn bôi đen tất cả này để sao chép đường link tài khoản Facebook cá nhân của bạn nhá. Sao chép này, rồi quay trở lại và dán vào đây ha. Kế nữa các bạn sẽ nhập username tên người dùng tài khoản Telegram của bạn nhá. Các bạn quay trở lại Telegram này, quan sát ở góc trái trên cùng này, các bạn nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang cho mình nhá. Kế tiếp chọn setting tức là cài đặt này, rồi nhấn vào edit profile này tức là chỉnh sửa hồ sơ rồi thì bạn quan sát này, a à, cộng hóa xe là username tên người dùng tài khoản Telegram của mình nhá. Các bạn nhấp chuột phải này, nhấn vào copy username để thấy hành sao chép này. Sau đó quay trở lại này và dán vào đây ha. Rồi bước kế tiếp các bạn sẽ bật bốn nút này lên cho mình ha. Để đồng ý với các điều khoản và chính sách đấy. Và cuối cùng các bạn nhấn vào join group này để thấy hành tham gia group nhá. Sau đó các bạn xác nhận mã captcha này Ok, như vậy là mình đã tham gia Aerobe này thành công. Thì bạn quan sát này, ở đây sẽ hiện lên thông báo là You already participated in this Aerobe nha. Tức là mình đã tham gia Aerobe này thành công nha. Và các bạn sẽ tiến hành quay trở lại vào ngày 12 tháng 2 để xem rằng mình có trúng Aerobe này không ha. Thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hứa giúp bạn cách để chúng ta làm kèo Aerobe trên CoinMarketCap và cụ thể đây là dự án Pando để có thể nhận được 865 đồng token Pando hoàn toàn miễn phí 100% ha.